rồi từng ngày con lớn chẳng quên đưa ánh mắt cha hôm nào trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao rồi hôm nay vinh quang đã về đây giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn hàng đêm con run lên tiếng ca với bao nhiêu dấu kinh giờ về cha ngày xưa khi con thơ dài thường quấn quanh bên cha mỗi ngày để hàng đêm sân khóc lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha con vẫn đứng khen nghe bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang đâu ai biết đến cha nhọc rồi khi đêm tan anh đèn cha đến bên ấm con vô về nhìn ánh mắt của cha già con thấy tình thương yêu thiết tha một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình trong ánh mắt hy vọng mong ngày mai còn nhiều thêm rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao rồi hôm nay vinh quang đã về đây giữa mênh mông lung bao ánh đèn hàng đêm con run lên tiếng ca với bao nhiêu dấu kinh dừng về trái xưa khi con thơ dại thường quấn quanh bên trang mỗi ngày để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha con vẫn đứng khem nê bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang đâu ai biết đến cha nhọc nhằn giờ khi đêm tan anh đèn cha đến bên ôm con vô về nhìn ánh mắt của cha già con thấy tình thương yêu thiết tha một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình trong ánh mắt hy vọng mong ngày mai con yêu thành công rồi tình nghề khôn đơn chẳng quên được anh mắt cha hôm nào trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao rồi hôm nay bình quang đã về đây giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn hàng đêm cô run lên tiếng ca với bao nhiêu dấu kinh dừng về cha cha đã lên người xin ra ngàn câu hát ta gái mãi mãi sống trong con bóng hình trái sống trong con bông